Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của đất của người Long An Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về bốn cách bột ná cơ bản mà được nhiều anh em sử dụng để các bạn mới chơi tham khảo nha trên tay mình là cái ná UFO cái cột bây giờ mình sẽ bắt đầu cột và giới thiệu với các bạn cách cột thứ nhất đây các bạn để lên để dây vào ná như hình như video nè lên như thế này ha một tay bạn giữ dây các bạn quấn một khoảng hai vòng sau đó bạn điều chỉnh điều chỉnh cho dây nằm ở ờ, giữa hai em đầu bạn chú ý quấn nhẹ thôi các bạn không mạnh quá không điều chỉnh được Đây, bạn quấn nhẹ điều chỉnh không cho nó nằm cân hai phần thừa nằm là đều hết các bạn là bạn gấp dây lên chỉnh lại tiếp tục các bạn quấn quấn hai vòng nha nhưng quấn nhẹ tay để mình điều chỉnh nữa đây hai vòng rồi sau đó bạn điều chỉnh lại phần cuối khi bạn kéo ra thấy dây đã đều rồi như thế này là đều nha bắt đầu bạn vấn mạnh tay lên từ từ mục đích là khi nếu các bạn quấn mạnh từ sớm á cái dây nó sẽ chằng qua một bên không có điều ha tổ quốc à. còn khoảng một hai dòng cuối thì các bạn chuẩn bị mình một cọng dây gân để vào rồi như thế này tổ quấn cái phần thừa dây này nè các bạn cho vào khoảng trống này nó dạ vào vâng. rồi bạn kéo kéo gì gần gì cái vừa qua thôi nha kéo ra mục đích của là như vậy là khi các bạn muốn thay dây thì bạn chỉ cần nắm cái phần này kéo lên là nó sẽ xuất ra thôi rất là chắc chắn nha bạn không giờ xuất được không bao giờ chạy dây luôn nha được tháo ra rất đơn giản nha tiếp tục nói về cách thứ hai mình cũng giới thiệu các các bạn đó, cách này rất là đơn giản là các bạn quấn trước vào cái chỗ mà các bạn cột á bạn 4 đến 5 vòng nữa là mục đích á các mình bạn quấn mục đích các bạn quấn tướng như vậy á là để à, nó tạo ra một cái miếng đệm ở dưới cái miếng đệm cho dây của các bạn khi cột nó không bị à, chạy chạy dây khi bạn kéo khi các bạn quấn có dây à, khi bạn quấn đệm rồi cái phần dây nó dính vào rất là cứng các bạn nó không giống như mà các bạn cột không cột không nó tiếp xúc trực tiếp vào cái ná này nè rất là trơn quấn, quấn một vòng trước điều chỉnh nè ngay rồi các bạn bắt đầu quấn mạnh tay lên từ từ vòng đầu thứ hai quấn hơi mạnh tay lên một tí vòng thứ ba đầu mạnh hơn tí nữa rồi sao mà cũng mạnh hơn mạnh tay luôn rồi còn khoảng một đến hai vòng cuối thì dùng dây gân vào cho dây vào dư không đây cái lỗ đây cho con dây vào trong kéo ra rút ra các bạn rồi phần thừa này các bạn phải cắt đi cắt đi nha chưa ít thôi đủ các bạn dùng móng tay để kéo lên thôi vô cùng chắc chắn nha dây không dài trùng nha các bạn kéo hết lực nè, phần này không bị, bị à, uh, tuột nha ok sau đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách cọc thứ ba các bạn đặt dây lên ái như hình như video chứ đây các bạn để ra bây giờ bạn để như thế này bạn cột ha bạn chừa một khoảng trống một khoảng thừa đây khoảng thừa đây bạn cột bấm vào trước một đến hai vòng một vòng sau đó mình điều chỉnh điều chỉnh dây cho hai phần thừa hai bên này nó cân bằng nhau ha các bạn kéo ra nó sẽ như thế này sau đó mà lật lên lật phần dưới lên tiếp tục quấn mục đích các bạn quấn sẽ như thế này là để các bạn giữ lại cái phần thừa ở dưới đây nó sẽ không bị à, lệch dây ha cách còn này mình thấy rất là tốt chú ý các bạn quấn từ từ thôi bạn, đừng quấn mạnh sớm quá quấn mạnh quấn mạnh tay lên từ từ nha để quấn sớm quá là dây nó bị chạy các bạn vừa quấn thì điều chỉnh hai vòng cuối vậy em cân vào vô vô ra à, phần thừa này các bạn dùng kéo cắt đi cái này cũng vậy phần thừa ở trên đây các bạn có dùng kéo bạn cắt đi nha ở đây mình à, không có kéo không cắt đây phần này bỏ đi kéo thử đi bạn coi nha rất là chắc chắn các bạn kiểu cứ tại rồi, không giờ tuột được ok tạo ra rất là đơn giản ha cách cột uh, thứ tư cách này là dành cho mấy bạn à, màu mà lười ha đi săn giữa chừng bị đứt dây mà quên theo mang theo dây cột à các bạn cột như như sau để dây lên nhìn, nhìn cọc như sao ha lên đường một cũng không hai dòng điều chỉnh điểm thứ hai các bạn ngay giữa thứ này đâu quá cầm tay lên vẫn vô bỏ ok các <clears throat> bạn mà các bạn nào muốn chắc chắn hơn nữa uống thêm một cộng nữa nha ở đây mình chỉ uống một một cộng thôi vì mình thấy một cộng như này cũng rất là chắc rồi các bạn muốn chắc hơn thì các bạn dùng hai cộng ha rồi video của mình ở đây là hết rồi nếu các bạn thấy hay đừng nên đừng quên để lại một đăng ký để ủng hộ cho mình nha chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới